alo à, vâng à, xin à, kính chào tất cả mọi người chào mừng tất cả anh em bạn bè quay trở lại với kênh đến sập chủ lô 6886 của chúng mình trong uh, buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé buổi tối thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020 thì hiện tại bây giờ là 22 giờ 13 phút thì uh, mình có bận công việc anh em uh, trong cơ quan hôm nay nghỉ thì cho nên mình lên video hơi muộn mong tất cả anh em tất cả bạn bè cũng uh, đồng hành cũng như theo dõi uh, cũng thông cảm cho mình các bạn nhé thì uh, lời nói đầu tiên cho mình gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em chúc tất cả bạn bè cô dì chú bác đã và đang đồng hành xem video một buổi tối cuối uh, tháng cũng như một buổi tối của ngày lễ vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình các bạn nhé thì trước mình nhỏ của anh em và các bạn hôm nay đặc biệt năm số đã về có dạng 06702 à, càng mãi độc thủ đề 02 chạm nó chạm 0 chạm hai thuộc tổng 2 về phần lô tô tất cả các đầu nổ tương đối đồng đều hôm nay thì các bạn thì cũng có hơi nhiều một chút đó là 22 33 55 88 99 5 con lô ghép bằng các bạn nhé trong thủ thì có 23 32 và 16 61 Ok chị ạ thì à, vừa rồi mình cũng à, đã điểm qua sơ tới các bạn nhé thì bây giờ muộn rồi cho nên mình điểm qua sơ cái kết quả đồng giải số lại cho ra cách đây hơn 3 à, giờ đồng hồ các bạn nhé còn như thường lệ dù được ăn được thắng thua chúng tôi luôn luôn công khai và để rồi luôn luôn minh bạch cho anh em xem kết quả hôm qua anh chốt cho anh em chơi cho ngày hôm nay trên kênh đánh chập thủ lô 6886 của mình các bạn nhé thì uh, hôm qua mình chốt cho anh em ở đây đó là độc thủ 09 song thủ 1551 chạm đề chạm 47 thì anh em xem kết quả 47 thì chạm đề không ăn thì ờ, chúng ta xin chúc mừng anh em ngày hôm nay ở trên video chúng ta ăn được con bạch thủ đó là con 09 09 thì nó nằm ngay chúng ta ở giải nhì chấm hai nó đưa nhau vào bến 10 phút đến với tình yêu thương rất chỉ là đại đại thắng đại đại chiến chủ lô sau những uh, huyết mạch những ngày ăn thông chúng ta đã ăn ở trên Zalo uh, cũng như trên video khá là tương bừng vật rượng trên Zalo ngày hôm nay xin chúc mừng anh em xin chúc mừng bạn bè ngày hôm nay chúng ta ăn được con 83 83 đó là ở trên Zalo của VIP của mình 0385 545 656 thì ngày hôm nay chúng ta đại đại thắng đại đại chiến con 83 cho anh em nó nằm ngay ở giải nhất nằm ngay ở nhất các bạn nhé nằm ngay ở nhất thì chúng ta đã ăn được con 83 ở trên ờ, Zalo cầu kín của mình còn trên video thì chúng ta đã ăn được con 09 ờ, các bạn nhé một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng anh em đã lấy số cầu VIP cầu kín của mình 0385545656 thì chúng tôi có thu phí một triệu trên một tuần thì xin chúc mừng anh em ngày hôm nay chúng ta đại đại thắng đại đại chiến của ngày 30 tháng 4 ngày cuối tháng cũng như ngày mai ngày mùng 1 tháng 5 thì ngày ờ, quốc tế lao động thì uh, mình xin chúc cho mọi người một à, kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc bên gia đình, bên người thân yêu của mình các bạn nhé. Đấy thì à, à một lần nữa thì để đến phần chất số thì chúng tôi xin được à, thông báo anh em. Thì anh em xem video thì đừng quên hãy qua kênh đánh sập chủ lô 6886 của mình thì đăng ký kênh đăng ký kênh để ủng hộ kênh kênh này là kênh chính của mình đây là giao diện chính của cái mình đây nhá kênh thứ hai là đã có 751 người đăng ký ở đây và hai cái kênh dưới này là một kênh đánh chập tiểu lô tứ quý 6 và một kênh đánh chập tiểu lô 6886 đây là đánh chập tiểu lô tứ quý 6 đã có 1030 đăng ký và ưu tiên cho anh em ưu tiên cho anh em đăng ký kênh đánh chập tiểu lô 6886 đã có 30 người đăng ký đây các bạn nhé thì mình đang còn loát cái video thì à, nó cũng đã bị ẩn ở bên dưới các bạn nhé thì anh em hãy qua kênh đánh chập chuyển lô 6886 để được đăng ký kênh cũng như nhấn biểu tượng chuông hai vạch để theo dõi mỗi ngày các bạn nhé đấy thì à, một lần nữa xin à, chúc mừng anh em ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng chủ lô ở trên video cũng như trên Zalo các bạn nhé mong rằng anh em xem thì à, cho kênh một nút like đấy ở góc tay phải và một nút đăng ký kênh các bạn nhé đây rồi thì cũng khuya rồi thì phần chốt số cho em chơi tham khảo vào ngày mai thì mình cũng đã tìm đường ra đường cầu kèo cũng như chốt số cho anh em ở ờ, vào ngày mai thì mình sẽ chốt cho em độc thủ lô ngày mai đó là con 20 là đó là con độc thủ lô cho anh em chơi các bạn nhé ở trên kênh nhé còn song thủ ngày mai đó là con 01 và 10 cho anh em chơi chạm đề ngày mai đó là chạm 1 và chạm 5 chạm 1 năm vào ngày mai cho anh em chơi uh, ngày à, mùng 1 tháng 5 năm 2020 thì tất cả anh em tất cả bạn bè cũng trùng cầu trùng kèo anh em vào không trùng cầu kết không nên vào các bạn nhé đấy còn anh em thua tan ở lần bí cầu lần số thì mỗi con số chính xác để mà chơi thì nhanh tay kết bạn zalo của mình 0385545656 để được vào bơ thì uh, thời gian chúng tôi chốt số rất chi là dài mà cũng đội ngũ nhân viên chốt số cầu kín cửa hàng cao để anh em à, xem thì anh em uh, văn nghệ trả đá bị hơi ở trên video thôi các bạn nhé còn uh, anh em mà kết mà chơi to gút lớn thì nhanh tay kết bạn để được vào bờ ở trên à, Zalo uh, của kênh thì uh, cuối video chúc anh em một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu xin chào và chơi tiếng vui mong là anh em xem thì để cho kênh một nút like một nút đăng ký kênh các bạn nhé xin chào tất cả mọi người